đã sẵn sàng chưa? <laughs> em đã sẵn sàng rồi <laughs> Vậy thì bây giờ đã đến lúc Phong ơi qua đây tụi tôi nói nghe nè Ủa ủa mọi người kêu tôi ta Đây đây tôi đây tôi đây Có chuyện gì mà tự nhiên gọi tôi vậy Hả Hello Phong Cận Trời ơi hôm nay thì tôi cho ông một bất ngờ siêu to khổng lồ luôn Hả cái gì Bất ngờ hả? Trời chẳng lẽ mọi người đang tính tặng quà tôi hay gì Nghe có vẻ hấp dẫn vậy ta Ủa gì vậy? Rồi bây giờ ông đứng vô cái chỗ màu đỏ này nè Đứng ừ. đây Đó, đứng đây, đứng đây À cái nút màu đứng đỏ này hả? Màu đỏ này đi à, à, Rồi, rồi ok Đứng đây nè à. Ừ ủa rồi sao Sau nữa đó ông những cái nút này quà sẽ từ dưới đất chui lên wow. Ờ. cái gì nghe đảo vậy đứng vô trong cái bài lóc màu đỏ này xong nhấn cái nút này là ngay tức tôi sẽ có quà từ dưới đất chui lên nghe đã ta đâu tôi bắt thử coi đó ôi quà đâu quà đâu quà đâu ấy à ủa quên cái gì vậy ờ. ủa sao sao mà ủa cái gì mà ở đâu trên trời rơi xuống ờ, quá trời đe luôn vậy đó đè tôi chết queo rồi nè trời ơi nấp quá phong ơi trời ơi vậy mà cũng để Ủa? cho đè trời chưa, <laughs> ơi tôi nói mọi người mà tôi cá là phong cần sẽ thua trong cái lần kè lần cá cá này mà thấy chưa phong gà lắm à. Ủa mà cái này là cái gì đây trời bấm vô cái nút này xong quá trời đe rơi xuống luôn các bạn ơi gì vậy xin tự hiểu không đây là cái comment block tôi mới học trên youtube đó bây giờ tôi đem cái cho ông hóa ra ông bị cho trời ơi gà bắp hmm. Ủa mọi người luôn tự nhiên mọi người à, học ở đâu ra mấy cái lệnh xong mọi người chọc phá tôi à mà tôi nói cho mọi người nghe nè nha đừng có mà dạ. mà chọc phá người ta vậy không thôi có ngày bị nhận quả báo á tôi là tôi hơi bị giỏi mấy cái lệnh này nha trời ơi bạn ơi mấy cái lệnh này nó không lại gì hết trơn á đó bây giờ mình chỉ cần sạc game mode một trời ơi vậy là mình mình ác quỷ rồi vậy là mình bá chết game rồi còn gì sợ gì đâu Ờ, Nhưng vậy tôi à. nói nghe nè, ba tôi đều là những người biết rành rõ về comment block đó nha, ông cẩn thận người Thôi bây giờ tụi mình đi đâu chơi đi mọi người ừ, Đi đâu chơi, chơi đi, đi, đi, đi ờ, ăn gà đi Trời ơi Ê, ê, trời ơi ơi Mấy cái người này gà mình cũng không muốn cho anh bạn đâu Nhưng mà tại vì á mọi người cho dạ. vui quá Thôi tặng bạn cái cây này nè Thôi đi thôi mọi người <laughs> <laughs> À mấy cái người này thiệt sự luôn á Tự nhiên không gọi mình qua đây Tưởng là làm gì hóa ra là ừ. dùng cái khói lệnh này để chôn mình các bạn à Cái gì đâu mà bấm vô cái lệnh này xong cái quá trời đe trên trời rơi xuống đè đầu mình luôn các bạn ơi ừ. Mấy con người này Thôi được Vậy là mấy người đã vô tình đụng trúng một ông chùm gọi là lệnh ở trong Minecraft phong cận đi rồi Cái gì chứ cái lệnh này á Mình đã biết từ lúc mình 3 tuổi rồi các bạn à Tưởng gì Hỏi được Vậy thì ngay bây giờ á mình đang không biết làm cái gì nữa bạn Đang không biết là hôm nay mình sẽ quay video gì cho bạn fan xem Cho nên ngày hôm nay sẵn dịp này Mình sẽ sử dụng những cái lệnh này để cho những thành viên của Hero Team nha các bạn nha <laughs> Sẵn để trả thù đúng các bạn ơi Thiệt sự tức quá mà Hỏi được Bây giờ mấy bạn hãy xem mình sẽ làm gì đây Hãy xem đi nha <laughs> Ok mấy bạn ơi Sau một thời gian tìm hiểu những cái lệnh ở trên mạng Thì bây giờ mình đã biết được những cái lệnh rất là hay ở trong Minecraft luôn Ngay bây giờ mình sẽ sử dụng những cái lệnh này để cho mọi người nha <laughs> Để xem coi ai sẽ là người nạn nhân đầu tiên đây Để mình xem thử coi Nạn nhân đầu tiên chúng ta Tất nhiên rồi Không ai khác đó chính là Mèo Simi và Kairon bạn ơi Hai cái người này thiệt dám nãy dám cho mình Đâu để mình xem coi hai người đấy đang làm cái gì nè Để coi coi gì quá trời đồ ăn vậy wow. nhâm nhâm nhâm nhâm ngon em quá là à. búp bê mâm xanh em là cây đèn cho mẹ hát các ca Trời Hôm ơi. nay là ngày giáng tháng ba Cai sẽ nấu bữa sáng cho Sim Teo à, Thì ra là Cai Ron với Simmy đang ăn cơm chung với nhau các bạn ơi Thôi được, đang ăn cơm đúng không? Bây giờ tôi cũng đang đói bụng Thấy mấy cái đồ ăn trên bàn nhìn có vẻ hấp dẫn á À, phải được Bây giờ mình sẽ sử dụng đến cái lệnh đầu tiên Chính là lệnh tàn hình nha các bạn nha à, à, à, Cái này gì, cái này dễ ẹt Các bạn coi mình tàn hình nè Mình sẽ bấm đâu một cái lệnh lên Và sau đó ba hai một tan hình tan tan tan tàn đó ờ, mấy bạn ơi bạn thấy gì không mình đã tàn hình rồi các bạn thật ra là không ai thấy được mình đâu chẳng qua là mình chỉnh mờ mờ xíu cho bạn fan có thể thấy được mình á chứ sim với ca sẽ không thấy được mình nha bạn nha <laughs> để mình vô trong nhà để xem coi mọi người hôm nay ăn món gì vậy ta đây đây vô trong nè bữa thiệt luôn á cay xin lỗi hôm bữa là sim nói cay là không tặng quà tám miếng ba cho sim thì tại vì là cay xin lỗi cay không có tiền nên hôm nay cay đấu bữa ăn này là coi như bù lại cho sim á nha Ồ, oh. trời ơi, dễ thương quá à bữa là ông không tặng quà tôi tôi giận á nhưng hôm nay ông nấu tôi một mọ, một bữa ăn tận sáng này hơi còn gì nữa ông á ăn đi nói ăn mì nè trời ơi chưa kịp ăn cơm nữa mà đã gặp ăn cơm chó rồi các bạn ơi thiệt luôn á bực bội ghê thôi được để mình xem coi ở đây có cái gì ngon ngon không ui có cái tô mì của sim nhìn hấp dẫn quá ta ăn luôn lấy luôn ủa mình vừa đưa cái cái cái miệng mình vô cái tô mì nó biến mất rồi nè cái đó tại sao ai lại ăn ủa cái vậy cái tô mì có sim nào ủa ờ, cái nãy trường sim để tô mì ở đây sim chưa ăn nữa chắc chắn chỉ có cai lễ thôi đúng không hả không cai đâu có lấy đâu trời cai ơi cãi nhau cãi nhau rồi bạn ơi thôi được rồi bây giờ để à, mình lấy luôn cái tô mì của cai luôn lấy luôn à thôi giờ để cai á Thôi được rồi, bây giờ cứ coi như coi cay ăn thiệt đi Giờ để cay lấy tô mì của cay ra cho Sim ăn nè Nè, đó cái tô mì Ủa? Ừ. Tô mì đâu? Cái tô mì của mình đâu rồi? có rõ là hồi nãy nó còn nằm cái đấy mà Trời ơi, sao mà biết được Ê, Rồi, xin mời, xin mời, xin mời Lại, lại, đứng yên, đứng yên, đứng yên, đứng yên Gì vậy? Dạ. Ủa, thì ra là như vậy Ủa, Hả? gì vậy? Mình đã biết hết tất cả sự thật rồi Trời ơi, ôi, ôi, gì vậy, vậy? Chẳng, chẳng lẽ là mình mình bị phát hiện hả chạy ủa, ủa gì vậy tôi nghĩ là tôi làm như vậy là không ai phát hiện sao hả thằng nhóc coi ủa, ủa gì vậy bước ra đây bước ra đây con rồi này nè Ủa vậy? Cái biết rồi Sim ơi, hồi nãy có mấy con ruồi nó bay vòng vòng đây nè, nó khó chịu quá nên cai bắn rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ nó ăn hết cái đống mì của mình được ảo vậy? À? Trời ơi, có mỗi con ruồi thôi mà ông lấy nguyên cái súng ra ông bắn luôn. Trời ơi Thôi ăn mấy món khác đi nè, bực hết tụi mình thôi. Bây giờ mình sẽ ăn cái uh, món bánh này của Tang á. À bánh này á. Bánh này nè, lấy luôn cái bánh luôn. Trời ơi Sim ơi, Sim ăn, Sim ăn cái gì mà Sim đôn luôn cái gì để xem. Để sao vậy? nãy chờ cho tôi ăn món nào không ra được món nào cà đà các bạn là ông cho tôi đúng không hả ông cho tôi đúng không hả có cho anh gì đâu. có cho đâu trời đất ơi hôm nay tôi không ăn được một cái món gì luôn trời đất ơi nãy chờ tôi ăn cái này miếng mất cái này ăn kia miếng mất cái kia ai đây chị là gì ta đồ ăn bằng giấy đồ ăn bằng gọi là gì ta cửa đó đâu không nãy uh, hồi nãy giờ sim uh, ờ, mệt quá sim nhìn nhầm nó chứ làm gì có đâu con cái con heo quay bự nhất nó vẫn còn đây nè này giờ cây ra cây cắt thịt heo quay cho sim ăn nè ăn hết luôn ăn hết luôn ăn hết luôn không chừa cái gì luôn đó không chừa cái gì luôn ủa sao nó ăn biết mất hết trơn vậy <laughs> trời ơi Sim ơi, hình như nãy giờ cây cây thấy là có có người đang quan sát mình hay sao á Mà mình cứ tới món nào mình ăn là mất món đó Để là... Có, có, có Ông bá gì tào lao Ông nợ kìa Ông nấu đồ ăn tào lao Xong bây giờ nó biến mất đúng không Hả ông đứng lại với tôi Ôi trời Ôi trời Ôi ơi trời, trời trời trời ơi bà simi nó phun lửa luôn bạn ơi trời kinh khủng thiệt ôi ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy chạy với bạn ơi ôi, trời ơi đúng thiệt à đừng bao giờ đụng đến con gái bạn ơi con gái khi đi khi mà giận lên là đáng sợ thật sự luôn á trời ơi trời <laughs> trời hôm nay ăn được một bữa no bụng mà còn cho được hai người nữa vui ơi là vui thôi trời gì vậy gì vậy trời từ từ đó ship ơi từ từ đây trời cái gì mà đuổi ghê vậy trời ôi nguy hiểm quá bạn ơi thôi được rồi vậy là coi như à người đầu tiên bị mình cho là Simi với Kairon rồi Bây giờ người tiếp theo sẽ là Sammy nha bạn nha <laughs> Đi thôi let's go Rồi bây giờ mình đã tới được nhà của Sammy rồi đấy bạn ơi Hay nhưng mà mình nghĩ rằng là chắc mà mình cứ để cho mình tàn hình như thế này đi các bạn Để cho dễ cho hơn Chứ bây giờ mình hiện hình ra là mọi người biết mình đang chon mọi người sao đúng không Đó mình sẽ tàn hình như thế này luôn Ủa, ủa đâu nhà đâu À bên nhà bên nhà bên này Rồi ok Đi vô trong nhà nè Sam đâu rồi ta Ui đây ơi Thấy Sam rồi ừ. Tôi thích gần chết luôn à Quá chơi đồ luôn Hôm nay mặc đồ màu gì ta Chà hmm, Khó trời chọn dễ sợ luôn Sammy đang lựa đồ Ủa mà lựa đồ làm gì vậy Hả? Hmm. <gasps> Ôi chết mình quên Mình cần gì phải lựa đồ Tại vì mình đi nhân Mình ốm như thế này mà Mặc cái gì cũng chả đẹp Trời ơi đúng là không uổng công mấy tháng tập thể dục quá trời đất luôn Tập thể dục tập thể dục cuối cũng có body siêu xịn siêu xịn để xem có bộ nào mặt đẹp không ta <laughs> à thì ra là sammy đang tự hào bởi vì là sammy có một cái dòng eo thon một cái body chuẩn cho nên là sammy mặc đồ đẹp mấy bạn ơi yeah. thôi được nhưng mà bà quên mất ở đây là minecraft hả bây giờ mình sẽ sử dụng ngay một cái lệnh để chỉnh cho sammy mặc lên đó để cho sammy khỏi mặc đồ luôn à, <laughs> sammy thổi đi chơi luôn ok được bây giờ mình sẽ bấm vào một cái lệnh nhé bạn nha bấm một cái lệnh nè à à, rồi ok chuẩn bị ba hai một bật lên ủa <laughs> bạn nhìn kìa <laughs> trời ơi sao bị mập dễ sợ mang mà ủa, ủa sao cái áo này mang không vừa ta trời gì vậy từ từ áo này sao ủa sao không vừa vậy <laughs> nhìn sao bị mập nhìn dễ thương các bạn bạn ơi sao mà tự nhiên mình thấy mình tròn vậy sao mình thấy mình ác quá ta tính ra sammy á sammy tự hào về body của sam lắm mà giờ mình chỉnh cho sam mập lên thấy cũng tội nghiệp nhưng mà nhưng mà ai biểu hồi sáng này bả tròn mình làm gì đúng không bạn cho nên cho bả mập luôn ok <laughs> không mặc đồ đấy đâu mét mẹ ơi mẹ ơi ủa vậy ủa vậy rồi xong luôn bây giờ mập quá không còn đồ nào để để mặc dừa ấy bạn ơi thôi xong rồi <laughs> ok bạn ơi vậy là coi như thêm một người nữa đã bị mình cho <laughs> quá là đơn giản luôn bây giờ kiếm ai cho đây ta tôi đang muốn kiếm thêm nhiều người hơn bạn ơi trả thù xong rồi thế là bây giờ đi kiếm uh, à, siro đi ừ đúng rồi hay là bây giờ mình đi cho anh siro nha được á đi kiếm siro thôi <laughs> Ai, trời ơi không biết bây giờ ông siro ông đang ở đâu nha ừ. tính ra là muốn cho mọi người nhưng mà không biết mọi người đang ở đâu à, ui mà thấy Sido kìa À ổng ở bên gà bên hao các bạn ơi Đâu để mình qua coi coi ổng đang làm cái gì đây Ủa sao có cây roi bên này nữa vậy Ủa mọi người đang làm gì vậy ta Hả? Đi dân rô Ngày hôm nay em tới đây là để Là để Đánh nhau hả? Để... Để... À. Không Ngày hôm nay em tới đây là để Anh ấy anh em giận em làm đệ tử được không anh? Trời Ủa? ơi, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, anh, Vậy thì cầm kiếm lên Trước tiên á là em phải đánh thắng được anh trước đã Ủa đánh thắng gì vậy ba làm sao mà đánh thắng được với thể lực của em thì làm sao mà em đánh đánh đánh đánh đánh anh được với lại là anh là sư phụ của em mà đúng rồi anh không bao giờ nhận những bạn đồ đệ mà yếu như em em phải mạnh mẽ anh chiến thắng được anh thì anh mới dạy cho em à ờ, gơi gơi gơi dụ như nếu mà mình mạnh hơn ổng thì giờ mình đâu cần kêu ổng là sư phụ nữa ra ở đó vô đi anh chơi ra ui, ui đánh nhau bi bi vậy các bạn ơi ui căng thẳng nha để xem coi ai thắng nào ui ui ui ui ui ui ui Ê, tôi nhìn cái cái trường hợp kiểu này á, tôi có thể thấy rằng là Siro hiện tại là kèo trên nữa bạn ơi, Siro thắng chắc rồi, cái đó nãy. Từ từ Cái gì? <laughs> Trời ơi, đánh gì đâu mà đánh yếu quá cài ơi. Trời ơi, rô đánh được rô móc từ phía sau nữa, vậy làm sao mà ai chơi được. Đánh vậy làm sao mà làm đệ tử của anh được, em phải mạnh mẽ lên, em phải là tấn không dồn dập vô thì mới xứng đáng làm đệ tử của anh em nhắc cái vậy không làm đệ tử anh được đâu ở về ơi. phải làm sao đây ừ, phải làm sao đây thiệt luôn bạn ơi sao mình thấy tội nghiệp cho Kairon đó bạn tính ra là Kairon chỉ muốn ờ, đi học gọi là BBB á để không bị bắt nạt thôi vậy mà Siro ổng làm khó người ta quá à. Siro ổng cứ tưởng ổng BBB giỏi ổng bắt nạt người khác các bạn ạ à. thôi được vậy bây giờ á chắc là mình sẽ phải giúp Kairon mới được ok bây giờ mình sẽ lại mình nói thầm vô vô vô cho Kairon nghe nha <clears throat> ok ok <laughs> buồn quá ai ơi ui ai ai ai ai đi nói bên tai tôi vậy Ê, bình tĩnh bình tĩnh bạn không thấy được tôi nhưng mà bạn có thể nghe được tôi nói tôi là phong nè có nghe không phong phong ủa phong nào vậy phong cận nè chứ phong nào nổi cho cái ủa phong cận hả ôi trời ơi ô cái gì vậy ủa mà làm sao mà bạn nói mà mình nghe được hay vậy tại vì á là mình đang tàn hình mình đang đứng kế bên bạn bây giờ mình chỉ bạn nè mình có một cách để giúp cho bạn chiến thắng siro để bạn có thể học pvp từ ổng bạn muốn muốn không muốn không được được bạn ơi được được được bây giờ nè bạn cứ nhào vô đánh nhau với ổng đi mình sẽ sử dụng một cái lệnh để biến cho cây kiếm của bạn to hơn mạnh hơn lúc đó ổng ổng sẽ không đánh lại bạn đâu hiểu không bạn chắc không lỡ cây kiếm của mình nó gãy luôn sao yên tâm yên tâm mình có cách mà thôi được rồi bây giờ bạn cứ nhào đánh nhau nha bây giờ mình bấm cái lệnh nè ờ mình mình biết okay, xong rồi đó rồi rồi nhào vô đi bạn Xì Django Nếu mà bây giờ á Anh mà không sợ á Thì nhào vô mà đánh nhau nè Chơi đây à. À ôi trời cái kiếm của tao nè ôi ôi ôi ôi ôi mày god trời ơi sao tự nhiên cái kiếm của mình nó to như vậy trời quá là xịn luôn cái này là không cần không cần hack thiệt luôn hả phong trời ơi tôi đã giúp cho bạn rồi đó bạn thấy không cái kiếm của bạn đang cầm trên tay nó to đùng như thế này thì làm sao ai đánh lại bạn được đúng không đó hay quá bạn ơi cảm ơn brother ê mà giờ nếu mà mình có cái kiếm to này rồi thì mình đâu cần học lắm nữa không bạn cái đó nè thật ra mình chỉ giả vờ giúp bạn vậy thôi chứ bạn nghĩ làm sao mình có thể tốt vậy được rồi sáng nay bạn dám cho mình mà mình chỉ giúp cho bạn dùng lệnh để làm cho cái kiếm của bạn to ra đánh nhau với siro thôi còn bây giờ thì hãy xem đây ôi ôi à, à. <laughs> ủa sao hỏi xin nữa rồi chạy rồi thấy này à chạy đúng không chạy đó chạy nè chạy nè dùng cái lệnh cho chết liên tục luôn đó bạn coi nè à, ờ, hỏi ờ, xin đây hỏi ờ, xin đi bây giờ còn dám gọi là chó mình không à thả được ra thả tôi ra rồi đừng bắt tôi được à, chạy à chạy chạy chạy trời ơi em ơi cứu ca em ơi hai và bạn ơi tính ra là mình là một cái người duy nhất được dùng lệnh Cho nên sướng ơi sướng luôn tha hồ quậy phá à, à, à. Ờ nhưng mà khoan sao mình thấy vẫn chưa đã tới nào bạn ơi Chắc là mình phải ờ, cho thêm một cái pha đó vui hơn nữa Cho tất cả mọi người luôn thì nó mới vui đúng không Thôi được rồi bây giờ mình sẽ ờ, đi kiếm gì đó để ăn đi Sau đó rồi mình sẽ quay lại mình cho mọi người tiếp Để cho mọi người gọi là không gọi là đề phòng phải không Thôi mọi người biết là mình đang cho mọi người sao Đó ok Thôi đi kiếm gì đó ăn sẽ đó chờ mọi người tụ tập ở đâu đó Rồi mình sẽ bắt đầu cho nha bạn nha <laughs> Trời ơi đã quá bạn ơi Bay ở trên trời tha hồ thích luôn Mình quên mất là mình có thể chỉnh game mod 1 mà bạn Trời mình được dùng lệnh mà Bây giờ mình cứ bay vòng tròn vòng tròn Hay là bây giờ mình thử đặt TNT vô nhà của ai đó Mình phá TNT ờ, để cho cái banh cái nhà luôn à <laughs> Trời hơi bị vui Ủa từ từ mọi người đang làm gì bên dưới kia vậy ta Ủa gì đông vậy Từ từ để mình bay xuống coi mọi người đang nói gì vậy đang làm gì vậy? Uhm, tôi nói mọi người biết chắc có thể nào đó ai đang tròn tụi mình Không thể nào liên tục cay được bị tròn Tôi bị tròn, si bị tròn với là rô bị cho ừ. Chắc chuyện này thôi hồi sáng giờ á là cay gặp nhiều chuyện á nó kỳ lạ lắm tự nhiên á không Ôi. hiểu sao cay với sim ăn mì mà hai cái tô mì nó biến mất rồi sau đó đóng đồ ăn bị biến mất luôn mà mà mà, mà kỳ lạ nhất là biết dùng là là cay hết đấu với anh cái tự nhiên cái cây kiếm của cay biến bự chà bá lên chắc chắn là cay cũng là đồng phạm mà đúng không không có đâu em đâu biết gì đâu tự nhiên nó tự to ra vậy á tôi còn ghê hơn là tự nhiên đang chuẩn bị mặc đồ cái tự nhiên người béo lên trăm ký gì đó kỳ không tự nhiên đâu ra ừ nên là chắc chắn thủ phạm chỉ có trong làng mình thôi hả ơi ơi ơi game mình game mình giờ mới có mấy người online à mà hồi nãy giờ tụi mình đều bị chôn duy nhất một người không bị chôn chính xác không cẩn chết rồi mình bị nghi ngờ ấy bạn ơi Ồ, là phong cận ti gì hả trời ơi tức gần chết tôi nghi ngờ rồi bây giờ tôi mình phải làm gì đó cho phong cận chứ không thể nào để phong cận như thế này được hay quá hay quá giờ sao giờ sao mọi người ơi thôi bây giờ nè mình cầm tiên ừ. ti mình qua mình đốt gà không cận mình cho nổ hết đi ôi ơi cái gì cái gì cái gì cái gì trời ơi trời ơi gì dùng tiên ti bỏ nhà tôi vậy Trời ơi bạn ơi mấy người này quá đáng thiệt ha Đã cho anh tôi xem tôi chỉ trả thù thôi Bây giờ dùng TNT để phá nhà tôi luôn À thôi được Vậy thì đừng có trách tôi nha Tôi có cách để cho lại mấy người này <laughs> Mấy bạn hãy chuẩn bị xem mình sẽ làm gì đây <laughs> Thôi để xem coi ấy Bây giờ mọi người đang tụ tập bàn tán Để tìm ra kế hoạch cho mình đúng không Nhưng mà không hãy xem đây Các bạn hãy xem sức mạnh của mình đây Ok mình sẽ sử dụng tiếp tục là lệnh nha các bạn nha Mình sẽ dùng một cái lệnh Các bạn coi nè 3, 2, 1 đây đây đây đây Mọi người Ôi gì đó Ôi gì đó Trời ơi này thì cho nè Này thì cho nè Này thì dùng TNT phá nhà của tôi à <laughs> Vậy là coi như ngày hôm nay tất cả các thành viên của Hero Team À không, trừ Camui, Mr. Dịch với Ruby ra Bởi vì ba người đó không online Nhưng mà dù gì mình cũng đã cho được hết rồi <laughs> Ôi tính ra mình cảm thấy cái việc đi cho mọi người vậy vui ghê luôn chạy Hay là mình sẽ làm thêm nhiều những video cho mọi người khác nữa cho bạn fan xem ta Ừ, hợp lý đó À, nói chung là ngày hôm nay mình đã sử dụng những cái lệnh ở trong Minecraft Để cho mọi người trong làng Hero Team rồi Thật sự là được dùng lệnh sướng hay là sướng luôn các bạn Thích là thích luôn, tha hồ muốn quậy ai quậy phá ai quậy luôn <laughs> Ok, còn bây giờ thì mình